với mẹ rồi mình về mình lo cho mẹ nếu mình gạt đi ngoại quốc thì bây giờ về đây mình phải lo cho mẹ mình lo cái gì đây thì đạo phật có ba cái hiếu một là tiểu hiếu lo cho mẹ và ăn mặc ở bệnh đầy đủ thì không khéo thành bất hiếu nếu cha mẹ ở không quá thì nhàn cư duy bất thiện người nữ thì thường là đánh tưới sắc người nam thì đá gà đi coi đá banh quốc tế rồi chơi cái này cờ bạc đủ thứ hết thì vô tình mà làm cho mẹ hư thì tiểu hiếu trở thành bất hiếu còn cái trung hiếu là do xác thân phải lo luôn cái tâm linh cho cha mẹ là khuyên cha mẹ ở không cha mẹ đi phật thất cha mẹ gắn niệm phật mua máy niệm phật về cha mẹ thỉnh mấy ban hộ pháp ban hộ điện về niệm phật thỉnh các sư về trai tăng nếu mà mẹ khỏe mình trở về tỉnh sáng nghe pháp còn không khỏe thỉnh trai tăng như vậy để cho mẹ nghe pháp thì đây là giúp cho mẹ về tâm linh đây là trung hiếu lo xác thân vật chất phải lo luôn linh hồn của cha mẹ rồi đại hiếu là mình phải xuất gia bây giờ không có một cha mẹ nữa mà có vô lượng cha mẹ ai cũng là cha mẹ mình hết cũng như bà đây là cha mẹ của tính chủ mà cũng là cha mẹ của tôi cả cái con trâu con chó con heo con gà dịch cũng là cha mẹ của tôi bởi vì tôi nói lại khi mà chết cái xác thân chứ cái linh hồn không chết cái bóng đèn nó đứt rồi nhưng mà cái luồng điện linh hồn vẫn còn thì nó có thể phát hiện hình thức cái quạt máy có thể phát hiện hình thức là cái bàn ủi bàn ủi điện có thể phát hiện hình thức là cái radio thì cái bóng đèn cái bàn ủi radio khác nhau nhưng cũng cùng một cái luồng điện linh hồn thành ra chúng ta có thể là trâu là bò là heo là chó chúng ta phải dám nhìn nhận sự thật đó bây giờ là mình con của mẹ mình nhưng kiếp trước biết đâu mình ông nội ông cố ông sơ của cha mẹ mình và mình có thể là con cháu chắc của cha mẹ mình mình có thể là chồng của của cha mình cha mình là vợ của mình mình có thể là vợ của cha mình cha mình là chồng của mình cuộc đời nó loạn lưng như vậy đó cái luân hồi nó không kể được thành nó càng nghiền ngẫm thì càng muốn chấm dứt đầu thai thành ra tôi bây giờ chỉ có cái đầu thai là trên hết thôi chấm dứt cái đó thôi và tôi đi giảng pháp tôi cũng muốn cho phật tử phải là tác quả nhập đúng tức là đi vào trung phẩm thành thánh động cư không ở mà ở phương tiện hữu dư mà qua cái dọc đường thì khó khăn đấy nhưng mà biết bình trí là mình cũng đi đến thôi thì đó là tôi nói những cảnh giới mà chúng ta phải đầu thai vào thì nhập lưu là thấy được cái sắc quẩn thấy được địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula còn người trời dục giới thì đè nén mà thấy còn nhập lưu là nhìn thẳng vào đó mà thấy tức là thấy cái tiến trình đi biết đi à, cả hạn như mình sai người ta nói mình sai như tôi nói nãy mình không hiểu biết gì hết đây là địa ngục còn người ta nói mình sai mà mình vẫn là tiếp tục làm đây là ngạ quỷ người ta nói mình sai mình nổi sân thì đây là xuất sân người ta nói mình sai mà mình tính ăn thua với người ta chiến đấu người ta là Atula ác Phật còn nhập lưu thì thấy rõ cái tiến trình đó lặng lẽ nhìn mình đi lặng lẽ nghe người nói thì cái lặng lẽ này nó không liên can gì với cái sắc sắc thân hết bây giờ tôi có cái tật xấu tôi hay chửi thề thì khi người ta phê bình tôi thì tôi lắng nghe cái tiếng người nói lắng nghe cái tiếng chửi thề của tôi thì cái lắng nghe này nếu mà tôi chửi nhiều thì tôi biết nhiều chửi ít thì tôi biết ít không chửi thì tôi biết không có tiếng chửi cũng như niệm Phật vậy khi niệm Phật mà tập trung vào đó thì khi có tiếng múa lên có tiếng giọng cổ có tiếng ca nhạc thì đây đó là tôi phải tập trung được con niệm Phật tôi gạt hết những cái đó thì cái này kêu là nhất niệm mà tôi gạt không được tôi mới niệm Phật hai ba tiếng có tiếng múa lên là tôi quay ra nghe múa lên rồi thì tôi không còn hỏi con niệm Phật nữa thì đó là tạp niệm còn bậc thánh nhân là không như vậy bây giờ niệm Phật tôi biết tiếng niệm Phật có tiếng mỗi lần tôi nghe tiếng mỗi lần có tiếng ca giọng cổ tôi nghe tiếng ca giọng cổ có tiếng ca nhạc tôi nghe tiếng ca giọng ca tân nhạc nhưng mà tôi không chạy theo tiếng nào tôi trở về những cái lặng lẽ khi tôi niệm phật nhỏ tiếng tôi biết nhỏ tiếng thì cái tiếng nhỏ chứ cái biết không có nhỏ khi tôi niệm phật vừa vừa thì tiếng vừa vừa nhưng cái biết không có gì vừa khi tôi niệm phật thật lớn tiếng thì cái tiếng niệm phật lớn chứ cái biết không có lớn một khi tất cả câu niệm phật im bặt đi thì cái biết cũng vẫn vậy thôi thì cái này chính là chính là niết bàn chính là cái bất tử của mình nhưng mà khó làm à nói là khó làm đấy thì nhập lưu họ nhận thấy cái đó thôi họ nhận thấy cái bất tử trong tất cả mọi hành động đi đứng ngồi nằm ăn mặc nói là họ không bao giờ phê phán không bao giờ thêm bớt cái gì hết thì tôi nói sơ thôi nha muốn giờ đây rồi tôi không thì giờ hết rồi tôi không thể dẫn kỹ được còn cái thứ hai nhất dẫn lại nhất dẫn lại quả thánh thứ hai bắt đầu nghe cái cảm giác dứt trừ làm nhẹ đi cái thọ quẩn nhập lưu thì dứt hẳn cái sắc quẩn nhưng mà thọ, thọ quẩn vẫn còn nhất dẫn lại làm nhẹ đi cái thọ quẩn thọ quẩn là gì là cái vui cái buồn không vui không buồn khi mình vui mình biết vui thì cái biết này không phải là cái vui và khi mình buồn mình biết là buồn thì cái biết không phải là buồn mình trở về cái biết thì cái vui buồn không có chạm tới mình được nữa còn mình ở ngoài đời đó thấy buồn thì mình tìm cách làm cho vui mình đi ca hát đi uống rượu đi cờ bạc để cho mất cái buồn rồi khi mình vui thì mình muốn nó còn mãi mãi vui muốn còn mãi mà được còn mãi kéo dài thì tham mà không muốn nó còn mãi nó không còn mãi nữa thì mình si ờ, mình sanh còn khổ vậy mình muốn hết cái khổ mà nó không hết thì sanh mà khi nó hết khổ mình đè nó xuống thì mình tham còn cái này không có muốn hết cái nói sao cái nhận y như vậy thì đây là quả thánh thí nghiệm nhưng mà làm lắng nghe không có hết được lắng nghe những cái cảm giác đê tiện còn những cảm giác cao thượng thì phải bất lai mới dứt hết còn a la hán dứt luôn tư tưởng tức là tưởng bụng dứt luôn mạt na là ý chí dứt luôn cả một phần nhỏ vọng tưởng kiên cố tức là ai lại gia thì tôi nói sơ tôi nha cái này trong di thức nơi khó hiểu thì đắc bỏ lãng thế là xong như vậy thì cái tiến trình của 15 hạng chúng sanh tôi đã giảm xong thì nếu chúng ta chạy theo tư tưởng thì gọi là ngủ ấm ma còn nhận ngay trong tư tưởng có cái bất tử thì đây là trí tệ, thành ra trí tệ bao gồm luôn cả ngũ ấm ma mà không hề dính mắc vào nó còn những chúng ta nhận sắc thân này là ta thì chúng ta ở bốn đường ác còn nếu chúng ta nhận cái cảm giác là ta thì chúng ta ở cõi trời dục giới và sắc giới còn dứt được hai cái sắc thân và cảm giác mà ở cái tư tưởng là ta thì chúng ta ở cõi sắc giới và vô sắc giới thành ra nhập lưu đó thì tương đương với người trời thành ra phải trở về người trời nhưng người trời nhập lưu khác nhau một trời một vực người trời nhận sắc thân là ta còn nhập lưu thấy sắc thân không phải ta người trời thì dứt bỏ sắc thân nhưng mà còn nhận những cái sắc thân cao thượng những cái chiếm hữu cao thượng còn trời dục giới thì nhận cái cảm thọ cao thượng do sơ thiền định di dục sanh hỷ lạc định sanh hỷ lạc là ta còn nhất dẫn lai và bất lai thì thấy nó không phải ta là cái lặng lẽ nhận nó mới là ta còn tứ thiền nhận cái tư tưởng tứ thiền hư không vô biên thức vô biên vô sở là ta là của ta là tự ngã của ta a lán thấy nó không phải ta chính cái lặng lẽ cái bất tử mới là ta nó tất cả được phát hiện từ cái bất tử tức là cái chân tâm niết bàn thôi tôi giảng sơ thôi ha như vậy là xong phần thứ ba những cảnh giới lúc còn sống như thế nào thì chết chúng ta về cảnh giới đó thành ra đừng có quan đừng có suy nghĩ về cái chết mà cứ nhìn trong cuộc sống chúng ta chúng ta sống sao là chết vậy nếu chúng ta sống mà chúng ta thích cờ bạc thì đến nhà kiếm không gặp thì vô sông bạc